hai sao bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chúng mình Hôm nay mình sẽ làm video mới cho đầu về à, Bobby Roblox Hôm nay mình sẽ quay của nó sư nhân Nó sư chế máy, xíu nó sư nó vào Mình sẽ bắt cô trước Khoảng 25, à, 25 stack Và đợi nó sư có được thêm mình được không? Ok, không có kinh gì đâu đầu video thôi nào siêu hiếm mới vào mọi người ơi Nó siêu vào chơi bò đi ờ. Stack bao nhiêu hả? Stack 4 Nhưng mà đi hạt ở stack 25 đã Rồi mới cho nó ờ. siêu được theo Chấp tới stack 25 tôi bắt kịp luôn no. Ok kèo ở đâu rồi Stack bao nhiêu? Stack 5 Lại nó siêu đấy vào rồi người ơi dạ yeah. được gấp tới tác 30 không? Thôi, stack 20, 25 thôi Cái này sẽ đi qua người cái này nó cho nữa. Tới cái nhà vệ sinh rồi đúng không? Đi qua cái quạt rồi Quạt rồi à. Ờ Non quá, bây giờ mới tới stack 13 Đợi chút xíu ra stack 25 giờ á đợi lát tôi vượt qua ông xong vượt qua thằng đang đứng top 1 Stack 32 hả? Ừ Nó còn có thể đi xa không nữa Chán dạ, thế nhờ Xịt lách đi rung chấn trên đầu vật của dao ok qua được rồi leo lên trên đầu của số bà cô giáo chào ơi nó rung rung rung rung rung mắc cười mấy sư vẫn cứ đi đi đuổi mất cô đi không cần thiết đứng chơi buồn ngủ quá ông bi về sao thắng nổi tôi thằng kia nó thoát được rồi level 32 đâu giờ thằng kia nó lên level 35 nó lên bây giờ nó lên stack 35 còn cái thằng hồi nãy là thằng 18 thằng thoát là thằng 18 lâu rồi mới chơi lại Xịu ừ. Một phát tự sát hay là tự rồi Ông mới có stack 18 chưa? Đem đi Non Non gì? Non Giống như cái lớp xem một tháng à năm tháng chưa bơm rồi hơi no đã nhầm quá no trời ơi ôi có 19 à vậy sao thắng tôi đi bắt cô đây Để không chín rồi đúng 25 tôi sẽ up bi trời chắc tôi ngủ được 10 giấc rồi ông em tới quá đâm tới cho nè mới có 21 bốn bốn stack phải tôi thì tôi tới ba rồi khoảng cách chỉ là 25 stack khá là dễ bữa sau chơi khoảng cách lớn hơn không ok trăm <laughs> bị ảo hả cái này hình như có tới stack 70 rồi copy khác đi bữa khác chợ ừ thì copy khác kiểu chọn mấy nào trăm trăm mấy á Obi nào thì cũng thẳng thôi ok mới được. có 22 ok luôn mà công nhận là những obi nhà vệ sinh nam nó trôn mình thực sự luôn ừ, hả đi qua bình thường đi qua không chết gì luôn admin chịu ờ ờ ờ. mình dính bẫy rồi con trai à câu thời gian cho mình quá trễ ừ cho mình lấy ô ok mình test 25 cái đó tôi chỉ không dạng 25 đi đúng rồi tôi chị ông mà cái đó tôi tự bước qua luôn bước qua không lúc đó ông nói lao. ông nói tôi đi qua được cái tôi đi qua ừ ý là tôi phát hiện ra đó bị trượt chân đứng không chết rồi ba hai một bắt đầu okay, okay gì stack ba nhanh vậy ok luôn Ok, Golden Stack 29, 30 thằng đó thoát luôn <laughs> nó như top 1 lại vậy thì tôi sẽ vượt qua thằng top 1 ok Ôi trời ơi chỗ băng lưu điểm thôi cái chỗ băng là cái cuối cùng đi cái cái chỗ băng cuối cùng là đi chỗ nào ai mà biết tôi còn chưa tới trí nhớ con người có giới thiệu ở nhầm giới hạn làm sao mà tôi nhớ hết được tôi còn phải nhớ những cái khác nữa chứ qua được cái chỗ này cũng đi được ba ổng giỏ dạ yeah. em tới stack mà tới khu mà nếu các bạn có nghe tiếng ồn thì các bạn thông cảm cho mình nhé bạn ok phải thì anh cú lường các bạn biết sao bây giờ mình không ra video hay không tại vì bữa giờ mình bận quá nên mình không ra được giờ mình ra video các bạn xem nhiều nhiều đó nha nhờ cái này quá bình thường bạn nào cái này bơi đúng không ta xuống lỗ Ôi trời trời trời trời Bơi kỹ trong Minecraft rồi mọi người ừ. Minecraft phải xài Minecraft bản quyền nó mới có này nha mọi người Chứ Minecraft mấy cái bản uh, kiểu uh, Đợi lâu quá Con đây mà còn chết luôn Vướng trên đầu Ok Đến đây Thank you. thật là vải trưởng các bạn ạ à. à thế à thế à Qua đi nó sư ơi Cái gì? Qua đi Ờ à. Khác có trường hợp rồi cái này nó kêu trốn thoát khỏi trường học nhưng mà sau khi tới tết đó thì vẫn còn ở trong trường ê sao tới cửa sổ này chết ta đi lộn hả ta Thank Kenya quốc gì? Oh shit. pin của tôi như ta pin của tôi hai trăm mấy nó chết luôn pin hai trăm mấy là ngon rồi để ngồi xa cũng phải phá phá chưa qua được cày thế à biết cái hồi nãy thằng kia cũng phát game ở step 44 thôi kìa ta kỳ quá nãy giờ vẫn chưa qua được mà qua stack 45 mất tiêu cuộc ngày 44 là, là hết hy vọng Tết 44 là mấy cái bình này đúng không? Không, đi ra cái tia laser màu tím tím á Ủa? Không phải mấy bình đấy hả? Mấy bình là gần cuối Gần cuối Vô cái thùng Đây dẫn tới cái bình nè ờ. giờ thích 48 mấy bình chữa cháy cái gì bữa đi chị nhảy qua bình thường luôn cái đó là ông anh hơn lần đầu thôi anh bạn à được luôn nhảy phải nhảy nhanh á ừ biết mà nhảy cái cô tiếng tiếng phải nhảy nhanh có lần có nhiều lần qua được hết luôn vẫn chết ở cái cuối cái cuối vẫn mình được nhảy liên tục thôi luôn ừ cũng làm vậy nhiều lần rồi mà vẫn chết dạ dạ dạ dạ dạ rồi ơi còn một chút nữa tới rồi nhảy qua cái chỗ ok qua đây <laughs> cái Cùng bơi phương nào đây thế à ờ. nãy qua được rồi cách có 10 step thôi ok qua được rồi sẽ qua nhanh thôi cái cuối tôi cũng qua được Ủa? đi ăn gian qua là bị cái cuối đi ăn gian qua là chết đầu ờ, cái phép tính này phải gọi là easy luôn ố oh, được rồi <laughs> ok otk luôn Thank you ờ qua rồi đi chỗ nào ta mình chạy hơi bị xa ở cái chỗ kia kìa ông chỉ cần cái chỗ mà bình hoa đổ không cần không cần ông trời cái này quá nhanh hết tôi sẽ tự ông nhảy lên cái xúc xích xong ông nhảy liên tục liên tục quẹo qua cái cái chỗ xong mình nhảy lên tiếp nó luôn bình thường luôn là đạp lên mấy cái miếng tên tiếng luôn What? Giận chết cả Chết rồi Cái, cái số tới mười Chết trong gần tới stage 50 rồi Nãy giờ chú Sắp vậy tôi vượt rồi đấy Hãy chuẩn bị tinh thần đi anh bạn à Đứng đứng gần một cũng chết Cây thang Thank you. rồi tôi tới cái bình ga qua một lần duy nhất tôi không qua một lần duy nhất cao. tôi không qua một lần duy nhất khó tin qua, để bữa nào xem video của ông thôi cảnh thê có sợ đi qua được gì không phải chết rồi lần đầu tiên chết giỡn đến lần thứ hai rồi lần đầu tiên mới qua được step năm ba luôn á à phải không là cái stack đấy hả stack mà đi qua vậy nè mấy cái cây gỗ đúng không Tôi bảo rồi, tôi có thể đuổi kịp ông mà. Còn hai stack nữa thôi. ờ tôi đứng yên tôi đợi năm ba rồi nè được chưa tiếp nè nghe chưa nghe rồi năm ba tới sắp tới năm tư ê, ê, ê, mình à cây okay coi coi coi yeah, dạ, yeah. Dạ. ông giống như cái lốp xe nhà tôi ông giống như lốp xe xe đạp của tôi vậy hơi non tại lâu rồi không bơm còn ông còn ông là non vạn kiếp ông biết ông chơi sau tôi à, hờ nha ý là ông chơi trước tôi ông chơi trước ông tôi. có biết là tôi nghỉ mấy năm trời mới chơi lại không tôi cũng hơn ông luôn nghỉ mấy hơn ông năm của ông luôn ờ rồi ông chết tôi tôi nghĩ oh shit tôi nghĩ trước ông luôn ông nghĩ sau tôi một thời gian mà ông bị ảo ý là tôi chơi sâu không nhưng mà tôi nghĩ trước ông đâu ông nghĩ sau tôi bye nha sao hả sao thì tôi ủa tưởng vượt qua ông rồi rồi bây giờ bye thôi bây giờ không đi được để... Âu sệt vẫn chết chứ Để cho bị kia kìa Nhanh vậy mà Để bị cái kia kìa ờ. à. Để, nãy ừ, bị cho bị cái kinh hoàng Nãy bị cho mông À Bị lát lát lát lát lát lát lát Không, cái trước cái nữa Bị gì? Cái chú ta Bị gì mà tôi nghĩ không ra à Đúng. Là gì nói đại lúc mà mới đầu gọi đó g a được à coi nè một lần duy nhất bây giờ hết bệnh rồi một lần duy nhất nè sắp qua được rồi ông sẽ bị gãy đầu đứng lại hả ông bị gãy đầu Sao? ông sẽ vẫn chết chứ bữa chúng ta một lần được đôi ăn hơn đấy bạn ạ đảm bảo luôn cái này là cái khó nhất kia ông xịt lát con chuột lát chuột hết pin á á chuột là chuột hút biên á ờ chuột tôi cũng nghe bị vậy mà chết ông gãy đầu ông cái văng đầu luôn văn đầu luôn Oh vẫn chết Vậy lố rồi hãy xem đây. Hãy xem đây. <laughs> cay lắm cay nóng quá ta đặt vị trí map này cho chân gian ừ. nhảy trước start bữa tôi đi rồi không được phải vậy mà không qua nè các bạn chỗ này các bạn qua đây là... các bạn lưu thần sinh thì các bạn đi lên đây chỗ phải. này đi qua đợi chút đợi mình chút nha các bạn Ý, cái chỗ này sao là thôi cần bóc tính làm gì đây mình đi lên đây nha ủa cái tự nhiên chết luôn các bạn đừng có đi bọt như mình nha bạn cái này đi làm cái mạng sao nói chắc phải hát đâu nha những cái thể loại hát là thể loại xuyên tường chứ mình là mình lên lên luôn cái mát này đứa nào thèm hát xuyên tường nó là hát dịch chuyển cái đít luôn nó đi qua một lần tới luôn ờ đúng rồi có hát xuyên tường hát xuyên tường phát tới đích luôn nó đi thẳng tới đó luôn ok mình lấy qua stack 64 được bạn nào 65 luôn các bạn này Ghét nhanh mấy đưa ăn da các bạn các bạn biết mình đang nói đứa nào mà ôi vãi chỗ này các bạn vẫn đi lên bình thường thôi đấy chút chuột chuột luôn các bạn ạ ok những con kia đúng không ta ừ. một vẹt một vẹt luôn tôi không chơi với những đứa ăn gian lát lóc không, không nha có nha tập trung đi tính rồi người hiện như mấy đứa ăn gian ghét nhất với đứa ăn gian nha lên nóc nhà à, lộn lên kia không có nha mới thấy nha trong đây có hai mình à có nha có nha có bằng chứng gì chứ các bạn à. các bạn làm chứng cho mình nha tí mình sẽ ờ, có ờ, có cái ờ, căn cứ để mình nói các bạn nhớ làm chứng cho mình tôi sẽ thắng các bạn là phải đi đúng lên với nhau thì các bạn nó mới tính nha chứ uh, chứ mấy cái này thì à, I'm winner phải đi đúng level nha chỗ này thì mình cũng có cái mẹo Ê, ủa sao tự nhiên cái stack tu, của tôi bị dừng luôn nè của tôi đi ở đây cứ cái cặp này nè tự nhiên đi thẳng đây được luôn chủ mát nha cho cái lock tàn hình để cho mình đi lên nè Vũ Ngọc hay quá Vỗ tay Vũ Ngọc cho mình cái lóc tàn hình lên mình đi lên Ê tự nhiên stack của tôi bị dừng lại luôn Ảo thật đấy Phải đi lưu lại điểm hồi sinh mới được Tôi tôi đi theo bằng xe buýt rồi xong cái stack còn cái ở đây ở đây mình sẽ win nhé các bạn win cái này tôi tôi có cái ấy rồi tôi thắng chắc rồi win rồi ông đi trên kia gì hồi nãy thấy ừ nó không lưu stack cho tôi thôi tôi đã win thắng. rồi nó phải đủ stack Ủa? mới thắng phải đủ tàn hơn, à tàn hơn? tôi bị lát tàn Ôi, ảo thôi đấy ủa tự nhiên bị dịch về chỗ cũ luôn nè à, để tôi qua tôi giúp ông coi ảo thật đấy tự nhiên tự nhiên bị dịch về luôn <laughs> tự nhiên bị dịch rồi tôi tới ác 70 trước không nữa. nhưng mà ông phải đưa theo đủ level mới thắng không biết đâu biết thẳng ok ông chân vàng biết. tôi ở đây có cái lắp tàng hình để chủ máy cho tôi lên thì tôi phải đi thôi thấy cái lắp tàng hình này phải đi thôi biết. nhưng mà tôi đủ level tôi đủ level tôi sẽ mọi người làm chứng mọi người làm chứng tôi tới trước tôi có uh, tôi có mấy tấm pass chứ. tôi thẳng Ủa tới trước nhưng mà ông đi nhảy lên cao ông đi Biết. cái đoạn mà ông đi là tôi đâu có nhãn cao tôi bắt cua tôi đi luôn mà thôi thôi thôi luôn các, các bạn thấy không chút xíu mình sẽ đăng video cho các bạn coi có này chưa có gì đi lên nè này có lắp màn hình đây nè cảm không cảm không biết coi nè qua được luôn no nói chung tôi qua tôi đủ đây mà nói chung ông là được gì tôi chơi sao ông mà nó tự nhiên đang xài tấm phát nó nó chết luôn nhưng mà phải đủ dạ. level thì nó mới đánh bát được nó mới có cái thông báo có thông báo không có tôi thông báo nó ghi là win, có, winner cái nó cái, có cái thông báo mà ừ. của tôi là winner cái uh, à, official not to not to escape the school nó ghi vậy rõ ràng của tôi ghi winner winner cái official nó phải ghi là loser of à, loser k officer mới đúng loser gì chạy đua không hả ok ocean bị đẩy vào server khác rồi <laughs> Server nào, server nào Cái này cũng được nè Cái này cũng được nè qua rồi Hôm nay làm video dài cho mọi người đi Ơi chết đi đóng tiêu rồi Mọi người đợi mình một chút, mình sẽ quay lại 3, 2, một ok các bạn mình đã qua móc các rồi ok các bạn thấy mình thấy không nào và mình đang vào nhá mọi người các bạn thấy mình thấy không nào thôi non tôi tới trước nha mình tới trước cho mọi người mình thấy uh, nó sự anh giang mình nó không lưu thôi mình thấy nó sự ăn giang ừ, đi lên kia tôi đi anh giang ông ăn tôi một đàn sau ông mà cái lúc mà ông đi trên kia thì tôi đâu đi trên đó tôi đi ở dưới tôi thấy ông ấy chơi ơi cái này là mình thắng bên lươn thì mình thắng tôi tới trước nha tôi lấy thám phát cầu vòng trước nha mà nó nói tôi nó cũng thông báo với tôi ờ nhưng mà tôi thắng rồi ơi chưa vào được luôn ủa sao kỳ vậy mới thấy vòng mà cứ đợi đi hồi nãy tôi cũng đợi đi sao rồi vào rồi đúng rồi đúng này quá dễ ơi trời ơi gì chơi chứ bốn stack mà nội lát quá nói mày lát quá Tốt ba t giờ trả Rồi sao bố không lưu đi học sinh ta Anh sốt ba t giờ chảo ấy nó không cho tôi luôn điện vệ sinh nó cũng cho tôi luôn nó chết luôn rồi bị kẹt luôn rồi Ose tới stack 4 reset được không? gì luôn rồi reset được reset được cứu tôi ấy hả ấy hả ok mình quay lại các bạn mình lỗi các bạn ạ Oh shit. Rồi bây giờ nó mới lưu stack 4 của tôi nè. YouTube á. Ừ. Đi vô căn nhà đúng sao? Ừ, nhà tối vậy. Có gì? Biết bọt rồi đây Ôi chết luôn Cái gì vậy? Đúng rồi Tránh thoát khỏi mấy di băm Dòm Zombie di băm dùm ở đây nè dùm. ở đây nè tránh khỏi mấy cái ghế để đi qua cái ghế này nè <laughs> qua được rồi easy easy game thật sự luôn nó cực dễ không phải nhà mà đố hôm qua được cái cửa tiếp theo đố hả Ê, đi xin tường luôn ông đi xin tường luôn <laughs> ông xịt gì chả đâu ông đi trang tôi hình à, như nó đi theo nhau luôn á mà chỉ là tôi không chết thôi. Oh shit, qua rồi cho qua đóng cửa lại thì mà đóng cửa lại rồi ông còn đi ra được linh hồn cái này linh hồn hồn ma kỵ sĩ và công chúa hả không biết hay là con gái công tước hôm nay tập rất là dài với mọi người mọi người hãy uh, chia sẻ cho mình để cho những người chưa biết thì đặc biệt dài một tiếng Oh shit, nhiều zombie quá Ồ, chạm vào mấy vũng máu á, không sao đâu Ok mọi người Video này chỉ đặc biệt cho những bạn mà đăng ký mình lâu Thích copy, Thích copy nữa nha Thôi, sao đi Ê, nó quảng cáo chèn luôn cái này chèn cái kia Ồ, cũng tụng qua rồi đấy oh, vẫn chưa Ok Đâu, nó chèn quảng cáo ngờ Nhìn đúng ảo luôn Ui trời trời, cái mặt má kìa Mà chơi buổi tối là hơi bị ghê Như cái ghế ngồi nè ờ lên cái ghế ngồi nè nó sao nó game á tối quá nó sao sao tối quá này con nhện ờ, kia à, tránh sủa nó sao sao sao sao nó sẽ dẫn đến đây mọi người trời trời trời trời ghê quá ghê quá vừa tối lắm nhắm mắt ngủ cái ghê quá phải nhắm mắt à, buồn ngủ mà quỷ sa tăng nữa kìa chưa nay ngủ đâu hồi lúc đó ngủ chưa nay ngồi bận quay video mình coi đó bạn nhớ xem nha lâu ta thôi trong khi nó đi qua mình sẽ đặt nó qua rồi mà nó qua rồi nghe cái gì trên này tốn quá không thấy gì hết nó mẹ khi nào để xong ta. lát này một trăm mới xong có giải tôi bị ảo ma rồi tôi bị con cua ôi rồi con cua trò chơi con cua thắng là vua thua làm con cua chơi công cụ thắng làm vô thua làm công cụ vô làm công cụ yeah tôi thắng tôi làm vô ông thua ông làm công cụ đi các bạn mình sẽ im lặng mình sẽ đi tập trung trò chơi cái thùng thắng làm vua thua làm cái thùng cái gì đây trông có vẻ nguy hiểm Ừ, con chơi chơi cấm học trò này là phải làm gì ta ơi ơi tôi chưa biết đi đi cái chiếc này như thế nào cái này không oh shit không vào được không phải hả còn cách nào khác không tôi là tôi không biết rồi hiểu đây đi cho tôi đi cho tôi đi lên dây này oh shit rớt rồi cố lên hãy đi lên trên đỉnh của cây cột buồm này mém rớt oh shit lại rớt hơi bị cay rồi đấy Sao mình đi rớt hoài vậy ta? Tìm đủ chìa khóa chưa? Ở phía cột buồn bên cạnh đây và mình sẽ nói thay phần cây nha mọi người nào Ê, cây đi đúng rồi đi thẳng đi thẳng chỗ cao nhất của cái tàu thấy cái chìa khóa rồi à, mình cũng thấy được cái chìa khóa rồi Mở lên lấy cái chìa khóa ra đi xuống vào đây nè lấy được chìa khóa rồi thì vào đây lấy kho báu của ông dịch chuyển dịch chuyển oh shit dịch chuyển vào tù ông bắt vào tù phải ông cho chơi trò vượt ngục thì ra là tới cái tiếp theo rồi Oh shit, cú lừa mình Oh shit Rồi Easy game phải nhảy vào trong cái canon né quá khác rồi good job thì nhảy nhảy vào trong cái canon đó cái canon nào mới được ta rồi được rồi nè bị bắn rồi rồi lên bơ liền Oxy cũng cảm ơn Ocean cẩn thận con cá mập ở đó đó cá mập tát lên cái đầu tiên á à, về về về về phê phê phê đi tàu phê quá mặc dù nó là lội ngược dòng Magic buồn ngủ quá wow. chui từ lửa đít con cá mập chui ra miệng con cá mập chui vào đít con cá mập xong chui ra từ miệng con ảo phải đấy Thank you. Được được. Tôi tới stack 17 rồi. Này. hướng ngược lại hướng ngược lại nè hướng này nè Ý, cú lừa nhá bạn đây này nè đi theo tôi anh bạn à tới đâu rồi anh bạn anh bạn à đâu rồi anh bạn đi vào cái cáp treo xong tôi tới luôn rồi nè tôi đợi nè tới mà lên tới nè đi nè easy easy đó không gọi mém tay, mém tay, ôi sợ sợ ây à Ây da, nhảy lên mấy cách treo thành công rồi. Ông đâu rồi? Cố lên, đúng rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Nhảy. Nhảy. Nhảy. Nhảy cẩn thận nha. Ông sệt Bảo cẩn thận rồi mà không chịu nghe Không phải nhảy rồi Cái này mà chết là xin vẫn biệt cụ Rồi, an toàn đô để người đi tới vòng này tôi giúp ông lần nữa đâu cái đó là ông phải đi một mặt luôn à bây giờ là đi một mặt luôn á nha nhảy một mặt luôn đấy thấy chưa nhảy một mặt nữa. từ từ bảo từ từ mà ông cứ nhảy một mặt tới cái kia thì ông dừng lại Oh, cố lên nhẹ ngang quá không dám nhảy thì đợi tôi tôi sẽ tới lấy đà nè vậy có bơm qua đúng rồi vòng ở lên này nè đằng đó kẹt vào cá treo vào cá treo không có gì đâu đừng vào nè phần này nè chui vào trong quả bóng ồ oh, làm ảo sao đấy gần đủ một tiếng luôn ờ giờ nói được rồi hả ok đi tiếp thấy tôi thấy tôi chỉ kinh chưa đi ngược đường luôn oh shit bom đứa nào chơi ném bom vậy oh shit oh shit oh shit nhiều bom quá nổ nổ bánh chăng ủa ông đâu rồi không đi hồi sinh được mấy dầm zombie không đi hồi sinh được hả không gì không đi hồi sinh được ý oh shit con chạy ở, ở ngang cái bụi cỏ nhớ đừng để rớt xuống nước là không chết bom đâu một lần là qua luôn nhảy chéo qua nhảy chéo lại là quá đường tôi thấy ông banh xác rồi nè tôi đi được mà không biết thấy nguyên xác nè chết bọt rồi tôi gửi qua zalo nè bạn nào có khả năng thì à, nhớ xem được clip mình nha clip mình rất dài thì nó chết đúng ảo tôi đi bình thường mà chết bọn biết bác nhìn nhìn, ông nhìn cái xác của ông đi bình thường chết vậy không <laughs> biết tự nhiên lúc đó thấy ông chết à hey. ông bị lát lát gì không tôi thấy ông dính vào bóng chết queo luôn nhảy quay lại tôi đi được không biết tôi sẽ ông như thế nào thì cứ nói vậy thôi đi à, xe ca, xe thuyền và cano ra nè ờ thấy thấy cái cano cái nồi đời mới tôi lái cho tôi lái cho tôi lái nè tôi lái tôi lái Nguyên Rồi nó sẽ tới đây luôn Đáng nữa ra tôi Nguyên trước không á Tại vì tốn thời gian bật Zalo lên xong rồi Cây okay, official of Wonder study gì đó ờ. à, xong chào các bạn nè Garaga học thật đấy chào các bạn nè ôi tạm biệt hả xong mát rồi buồn quá thôi tạm biệt mọi người nha ok clip mình đã ờ, kết thúc nếu các bạn thấy hay thì uh, bữa sau mình sẽ quay một video mới về tiếp um, các bạn nhớ mình đăng video thứ hai thứ năm hàng tuần nha um, clip mình đã hết rồi bye bye các bạn anh xin cho bạn đi